ăn Việt Nam uh, cho mẹ chồng mình ăn thôi thì ờ, mình dự định á là mình uh, bây giờ mình sẽ nấu uh, cá cá dưa hồng uh, kho nồi đất đấy mọi người thì cái nồi đất là mình uh, mình lấy ở dưới quê lên nè cái nồi đất này là um, hồi trước mình có nấu cá kho cá cá dưa hồng kho nồi đất này cho chồng mình ăn nó thấy ngon thì hôm nay mình cũng sẽ nấu để cho mẹ chồng mình ăn thử thì ở đây uh, ở đây mình uh, mình có mình sẽ luộc rau á để ăn với cá kho á mọi người thì ở đây mình đang ngâm nước muối là ngâm nước muối để lát nữa mình hấp á, súp lơ nè rồi à, mình có mua thêm quả bí non để cho bà ăn thử đó thì lát nữa mấy cái này mình hấp còn à, đậu rồng thì mình sẽ ăn sống nha mọi người mình có mua thêm một bó măng tây nữa đây để ăn với lại cá kho ăn sống mình dự định để coi cái vị nó như thế nào á đó à, Peter <laughs> nó, nó đang chơi trên kia thì mình cứ ngó xem là nó có ổn không á thì sáng nay mình đi chợ thì mình có có mua đồ ăn sáng cho bà luôn cho bà nội Peter á thì mình uh, có mua um, xôi ấy mọi người thì cho bà ăn thử xôi như thế này thì bà cũng thích ăn nha tức là xôi bà ăn được bà thấy ngon thì thực ra là xôi để trong cái hộp này không có tốt xíu nào hết á mình thấy nó bị nóng xong rồi cái này nó chảy ra này mọi người đó chung là đó xôi này là xôi nếp than nha mọi người mình mua hai hộp xôi một hộp xôi nếp than một hộp xôi gấc thì bà thấy hộp xôi gấc luôn còn xôi nếp than thì bà để lại để cho mình Đó, cái này thì ăn tốt rồi à, bây giờ mình sẽ đi uh, cho Peter ăn ăn cháo mình rắc cái này rắc hạt chia lên đó mọi người thì bây giờ mình sẽ cho Peter ăn xong rồi mình đi nấu nấu cơm thì mình sẽ quay video tiếp nha bây giờ mình tạm dừng video tại đây đã mọi người ơi bây giờ mình sẽ mình mới cho Peter ăn xong đó mọi người xong rồi mình đi lau người lau mặt cho Peter thì bây giờ mình sẽ nấu cơm nha chào con, <laughs> con chào cô chú đi nè con chào cô chú trên kênh ờ, của mẹ con nha cô chú nhớ ủng hộ mẹ con nha cho mẹ con một đăng ký một like một share để mẹ con có nhiều động lực hơn để làm video nha thì con bye bye đi con hello đi giỏi quá có chiếu với Peter có giỏi không đó Peter nó cứ chơi vòng quanh vậy không bà nội Peter thì đang dọn dẹp ở trên ờ, ở trên ban công với mọi người thì bà kêu bà muốn dọn dẹp thì mình để cho bà dọn dẹp thôi chứ sao giờ sao con muốn camera mẹ đang làm video mà à con chào cô chú đi con xin chào tất cả cô chú à, à, rồi rồi để mẹ làm video mẹ nấu cơm nha mẹ nấu cơm mẹ làm video nha đó, bây giờ thì à, bây giờ là mình đang à, làm à, cá đó mọi người mình lọc phi lê cá ra thì mình sợ bà nội Peter ăn cá phải mắc xương á nên mình lọc phi lê ra đó. rồi ướp thịt bò để xào rau nha dạ. đó thì bây giờ mình sẽ tiếp tục lọc cá ra nha tại vì cá vẫn còn cái xương xương sườn á cái xương ở sườn đó mọi người thì đây mình khoe mọi người cái quả xoài này là hôm qua cả nhà mình đi uống cà phê xong đi ăn trưa ở ngoài à, tiệm cơm á mọi người xong mà chú ấy mời chú đấy mời mình mời mời bà nội của Peter vô nhà chơi vô nhà của chị hay là em gái gì của chú đấy á nhà to lắm cũng cái vườn chỗ rộng mà đẹp nhà nói chung là nhà giàu á mọi người xong rồi chú có trồng một quả xoài to to xong chú hái một trái cho bà nội Peter ăn thử thì à, xoài này á à, nó còn xanh đó mọi người thì sẽ chờ nó chín để ăn nha à, đó mình xin chú hái một trái để cho bà hái nhưng mà chú kêu là xoài là, là cây xoài nó có nhiều trái là để trưng đó mọi người chứ không có được hái thế là chú kêu là chú trồng một trái là chú chú chú mến yêu mến lắm chú mới cho đó, bây giờ mình lọc cá tiếp theo nha như lọc cá nha đó. thì à, hồi sáng nay mình đi chợ mọi người mình à, có mua xôi cho bà ăn cho bà ăn sáng mình mua xôi gấc có một phần xôi nếp than nếu mà mọi người mình làm video ở trên tiktok đó mọi người có nhiều khoảnh khắc mình không có kịp quay á nhiều khi cái camera của mình đang sạc và ấy á nên là mình không có kịp quay được nhiều video á mọi người muốn theo dõi mình mà có nhiều biết để biết có nhiều video hơn muốn xem Peter nhiều hơn đấy thì trên tiktok mình cũng có có quay video nha mọi người mọi người có thể search tiktok của mình là Peter Family mình không có biết <laughs> mình không có rành về về lọc cá lắm mình không biết nhiều về lọc xương cá mọi người mình không có rành về lọc xương cá nếu mà mọi người có coi kênh của anh uh, Husifan không trên tiktok á mình có coi kênh anh đó trời anh nó lọc cá hay hay luôn tại vì đó là nghề của anh đó mà nhìn mà lọc cái này phải có nghề mọi người ạ đây cũng còn nhiều xương lắm coi anh Husifan lọc cá một lần là biết được xương nó nằm ở đâu ở đâu Hồi trước là mình à, mua ờ, file cá có sẵn ở ngoài bắt hết xanh đó mọi người nhưng mà nó hơi mắc 40 mấy ngàn một, một, một vị một con hai hai miếng hai bên mà mình mua con này có 20 ngàn là về mình tự lọc thì sẽ không có được như nó sẽ không có được như ờ, người ta sẽ không có được kỹ như người ta bà nội của Peter dọn ở trên ở trên ban công xong rồi mọi người bây giờ là đang chơi Peter ở trên ờ, phòng khách á thì mình có hỏi bà khi mà bà mới về á mình cũng không có dám làm video nhiều vì mình sợ làm phiền bà để cho bà nghỉ ngơi á thì mình cũng có hỏi thăm bà là bà có bà có phiền khi mà mình làm video không thì bà kêu là không sao hết vậy là mình sẽ làm video nhiều hơn với bà cho mọi người coi nha mình lọc cái không có giỏi lắm á mọi người mọi người thông cảm nha tại vì đây không phải là nghề của mình cái này ăn ngon này béo lấy lại xem mà ta lọc cá được hay vậy ta ở đây có một mảnh xương nữa này sẽ cắt cái này đi mình không có lọc cá giỏi ấy. bỏ đi nhiều thịt uổng quá rồi ok Đó, một con cá 20 ngàn lọc vào được chút xíu sau đó mình sẽ bỏ vô cái, cái hũ này để mình à, kho nha mọi người trước tiên là mình ướp đó. để mình à, có cho hành sẵn ở đây mình sẽ ướp hành vô cho nó thơm xịt ít dầu vô cho nó nó béo mình sẽ cho ít tiêu vô nha xì dầu cho xì dầu kho thơm mọi người xong rồi một ít nước mắm là nhiều nước mắm quá sẽ mặn lắm rồi để mình ướp nha sau đó mình sẽ đi hấp um, rau củ mọi người để lên ăn cơm thơm quá bà không ăn cay được các mọi người Mọi người ơi, mình uh, cho Peter ngủ rồi mọi người Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục nấu cơm nha Và nội Peter thì uh, uh, hơi đói bụng á Nên là ăn sandwich rồi Với lại bà nội Peter cũng không có ăn nhiều mọi người Nên là sẽ không ăn trưa Mình cũng không ăn trưa để mình giảm cân Thì uh, mình sẽ nấu đồ ăn này để ăn tối luôn nha mọi người đó, bữa trưa của hai mẹ con thì đơn giản lắm mình ăn quả chuối rồi thì lát nữa chồng mình đi làm về thì sẽ ăn ăn ăn tối nha mọi người bây giờ mình kho cá nè Đó. tỏi thì mình để sẵn ở đây rồi bây giờ mình chờ cho nước màu nó lên màu rồi mình uh, bỏ cá vô bỏ tỏi vô cái này là mình kho cá theo kiểu uh, uh, miền tây với mọi người mom you want to look how I cook it with fish It look interesting, right? Yeah, what is what's in there? oil and uh, um, sugar and make the, oil the color. and sugar. Yeah, oil I put first and put sugar and uh, I put some garlic on. It smells lovely. Really, you like like caramel. Mmm. Smell like car be careful mom. Okay, hon. Yeah, and I mình đang uh, giới thiệu cho mẹ chồng mình là cách mình kho cá. This is like the old um, old-fashioned Vietnamese long, long, long time. I wondered what that was, you know. I washed it and I thought, well, I left it to soak for a bit. And I wondered what it was, what it was for. Yeah. So it makes the, the, the fish like uh, smell good, it's more, more flavor. And um, smell the garlic, it smells gorgeous. Yeah, and uh, it can keep the fish uh, warm long time you know Cái này là mình ướp sẵn rồi mọi người hồi nãy mình lọc xương What ra xong is it Tian? Uh, I don't know this fish in uh, English I will just go and show you but many fish many fish, you can use steel bone to cook you know and you also cook rice with with this pot can ya yeah it's really good mom in the future I will show you Um, I will give you some rice, cook in it, and you try, you will love it. really good. Cá này là cá dưa hồng mọi người, nhưng mà mình không biết cá này trong tiếng Anh gọi là gì. Nên mình sẽ chỉ cho bà bằng à, trong Google Maps, ở à, trong mình sẽ search Google chỉ cho bà sau. Đó, bây giờ mình à, sẽ gọi um, vào đây kho mình kho cá dưa hồng thôi thường người ta sẽ kho cá lóc hay là cá chê gì mọi người còn cái này mình kho cái du hồng thôi tại vì trước mình kho cái du hồng ăn cũng ngon đó mọi người it look interesting right mom looks lovely yeah. looks very interesting yeah. bây giờ mình sẽ đậy nắp lại để um, để, để chờ cho nó nó, nó ngấm với mọi người mình vặn lửa nhỏ lại đó giờ mình nấu thôi còn bên đây là mình à, mình à, mình à, hấp ờ, bông súp lơ á ở đây là có bông ờ, có quả bí non hấp nè bây giờ mình để riêng ra tại vì cái bông súp lơ này nó hấp ít thời gian hơn á nên là mình sẽ không có hấp cùng đây à. rồi bây giờ mình sẽ ngừng video một xíu nha mọi người ơi à, hồi nãy mình có kho nồi cá mọi người thì bây giờ là cá mình kho xong rồi á thì để tối ăn thì mình sẽ hâm lại thôi nha bây giờ mình à, sẽ cho một tí tiêu bây giờ Peter vẫn còn đang ngủ thì bà thì bà chỉ nghỉ ngơi và coi tivi thôi á bà nội của Peter ấy, thì mình cũng ăn trưa xong rồi thì chị ăn đơn giản đó mọi người đó thì mình có làm mình có gọt củ đậu này củ đậu này mình nãy nó nói chuyện với lại bà nội Peter ấy thì bà nội kêu là ở bên à, nước Anh á củ đậu nó sẽ màu vàng còn bên đây là nó màu trắng chắc cũng có màu trắng á, nhưng mà mình không có hỏi mình chưa có hỏi còn à, mình cái này là mình để nấu cháo cho Peter nấu cháo hôm nay mình à, nấu cháo cá hồi với lại các loại đậu như là đậu gà đậu lăng đó mọi người đó nấu cháo xong mình sẽ bỏ thêm cá hồi vô và đây mình có chuẩn bị một ít măng tây và à, bông súp lơ trắng đó mọi người thì bây giờ mình bỏ vô cháo cho Peter còn cái này là cái cái nồi ấy của mình nè bây giờ mình ờ, sẽ cho tiêu vô nha đó mọi người thấy hấp dẫn không cái này thì mình ờ, nên dùng cái này để lấy ra này đó nó sắp cháy <laughs> luôn rồi hấp dẫn chưa bây giờ mình sẽ cho tiêu vô nha mình cho ít tiêu thôi tại vì ờ, bà không ăn cay được á mình để đây xong rồi lát nữa chồng mình đi làm về thì mình ăn tối thôi chắc chiều chiều mình dẫn bà đi vòng vòng chơi đi thăm vườn đồ đó còn bây giờ mình sẽ đi edit video đi làm video tiktok rồi edit uh, ý là biên tập á uh, chỉnh sửa video cho youtube nữa thì uh, lát nữa mình làm video tiếp nha mọi người ơi bây giờ thì peter nó cũng dậy rồi mọi người thì bây giờ mình sẽ lấy cơm cho peter ăn nha thì cái này là cái khung để làm ờ, cơm ờ, khung làm cơm cho Peter á đó bây giờ mình sẽ ịt nó xuống như vậy là sẽ được một ờ, một cục cơm cho Peter nha đó. Đó, dễ thương chưa? Bây giờ mình sẽ làm thêm một cục nữa nha Để cho Peter ăn mình sẽ rắc một ít ờ, rong biển vô này nhiều quá nhiều quá rong biển này hơi bị thơm luôn á ờ mẹ đang lấy cơm cho Peter ăn nha mình khi mà mình mua cái cái khay này mọi người là họ người ta sẽ cho mình ờ, cái thìa này luôn cái thìa này nhỏ nhỏ xinh xinh mọi người nên là dễ múc lắm lát nữa mình à, sẽ cho Peter ăn cơm với lại cá kho trong nồi nồi đất đấy mọi người và rau củ hấp vậy thôi hôm nay ăn đơn giản vậy thôi và cho Peter ăn tráng miệng là chuối Đó, nén nó xuống Vậy là Peter đã có một cục cơm rồi Mình sẽ rắc thêm một ít hạt chia nữa Thì Peter ăn hạt chia Để cho nó tốt Xong hai cục cơm cho Peter Rồi bây giờ mình sẽ Lấy rau củ này Hôm nay mình sẽ Rau củ nãy mình hấp với mọi người Cho Peter một uh, Củ um, ở một quả bí quả bí non hấp Đó. miếng su su hấp nè cái này mình hấp hơi mềm mọi người tại vì cái lúc mà mình cho Peter ngủ á cái mình để bếp lửa nhỏ nhưng mà để quá giờ cái nó mềm mất tiêu luôn nó mềm nhũn luôn thơm quá đau bụng quá ừ Peter chờ chút nha đó, bây giờ mình sẽ cho một vài một ít đồ đây đây là cá kho nè cá kho nhìn hấp dẫn lắm luôn đó mọi người ơi cá kho thì nhìn hấp dẫn lắm luôn đó mọi người ơi mọi người thấy thấy ngon không cho Peter ăn cá kho luôn thì Peter đến nay cái hơn một tuổi rồi thì có thể ăn được à, có đồ có mắm có muối á mọi người quá trời là hấp dẫn luôn mọi người có thấy được dĩa cơm của Peter không ừ ừ cho con ăn uh ừ, cho con ăn cơm nha rồi bây giờ mình sẽ cho Peter vào à, vào trong ghế mọi người để con ngồi vào trong đây đi rồi cho Peter đeo cái à, cái yếm vô mọi người xong mình sẽ cầm camera ra đây quay cô chú coi con anh con ăn cơm nhá. một ngày của mình một ngày Peter ở với bà nội bà nội đang à, gọi nói chuyện với bạn rồi đúng rồi đó ngon chưa con mời cô chú ăn cùng với con nha quá trời hấp dẫn luôn cô chú ơi hôm nay con có cơm nè có cơm uh, trộn rong biển này cá kho nè quả bí non hấp nè su su hấp nè súp lơ hấp nè con mời cô chú anh cùng với con nha ừ. nhìn đồ ăn của Peter thấy ngon ghê chứ Peter nó không ăn đi nó nghịch cái gì đây <laughs> đúng rồi mẹ đắt hạt chia lên cho con đó Peter nó ngại sao cô chú ơi <laughs> chưa ăn luôn con ăn miếng cho cô chú vui nè ừ đây mẹ ăn thử cho con ăn đi ngon lắm đúng rồi <laughs> quả bí non đó mọi người hấp lên thì cái mùi của nó nặng, hơi nặng mùi nhưng mà nếu mà ăn quen rồi thì ngon lắm thơm lắm mình thì mình thích của mùi của quả bí non bitter nó không thích rồi thơm thôi mình để Peter ăn đây rồi à, lát nữa bây giờ thì Peter ăn xong thì mình sẽ đi tắm cho Peter xong rồi sau đó sẽ dắt Peter hỏi bà nội Peter là có muốn đi vòng vòng chơi không thì mình sẽ dắt bà nội đi vòng vòng xung quanh đây để coi vườn tược đố mọi người đó thì giờ mình cứ để Peter ăn ở đây một ngày à, với Peter với bà nội Peter thì như thế nào nha mọi người có gì mọi người cứ theo dõi video của mình nhé coi ảnh cầm cục cơm đánh anh nè mình à, nén hơi nhiều cơm nén nhiều cơm nhớ chặt đó mọi người ngắm nghía một hồi mới ăn đó cuối cùng cũng ăn rồi chưa ăn chưa ăn mọi người ơi mới cắn à mới nếm à vậy đó mọi người mỗi lần ăn là chờ lâu phải chờ cả tiếng nửa tiếng đồng hồ cho anh ăn đó ăn được chút xíu mà không ăn được hết đâu mọi người ơi xong rồi tới tối mình lại ừ, đút thêm cháo cho anh ăn sao con con ăn đi dạ không ngồi ghế đó dạ ngồi dưới đất à ngồi dưới đất coi con Anh á quay video con Anh á bây giờ mà ngồi coi anh ăn là phải coi cả nửa tiếng đồng hồ mọi người ơi <laughs> lâu lắm và chắc mình uh, tắt video để cho cho anh ăn tự nhiên hơn anh ăn được nhiều hơn và nồi bitter đâu ra nội Peter là chưa có thấy Peter ăn uh, à, Belarus tự ăn chịu khi như vậy bây giờ hết mọi người tức là chỉ có coi trên clip mình quay thôi chắc bà coi Peter anh ở ngoài đời chắc bà cũng hoạn hồn nan <laughs> giờ giấy quá mà nghém tùm lum tùm la giọng của ông cũng mệt lắm đâu ông ơi ừ trời ơi coi ông ăn gặm cục cơm thấy ghét không ừ. ừ. ừ đúng rồi cho nguyên cục vào miệng em cho con nuốt được con à, à bà nội Peter đang ở ngoài trang vô mọi người để coi bà coi Peter ăn đúng rồi bà nội ơi bà nội coi con ăn nè coi con ăn có ngon không chờ bà nội vô bà nội đang nói chuyện với hàng xóm Peter ăn cá đi Peter Để, cho Peter giúp Peter ăn đó, là nội vô rồi đó Nanny Hello Nanny I am eating Ừ, Nanny <laughs> Coi nó ngóng bà nội nó nè some? Mama. Is that nice? Ah, yum, yum. Yeah. Coi anh nhai vậy. Uh-oh. <laughs> Washing nearly done. Nanny gonna put it up in a minute. Yeah. Thiên trời yeah Đi some Xong phải nani One some nani No, no. Oh. Banani No, no. Nhẹ Yeah Naughty <laughs> Nobody gives me all the soggy bits, don't you? <laughs> đi nha Mẹ đi dọn dẹp ở đây đây ừ. Ừ. Mọi người ơi, bây giờ cả nhà mình sẽ ăn cơm nha Chiều nay là à, bà nội Peter nói chuyện với lại à, bạn của bà á nên là mình không có đi vòng vòng chơi còn cái này là cháo cho Peter này cho cá hồi Peter nó chào mọi người đi đó thì mình sẽ ăn à, cá kho nè cá mình xin mình kho cái đáy nó hơi bị cháy với mọi người mình có bông cải ở bông súp lơ trắng hấp với lại súp su su nè sẽ ăn cùng với lại uh, đậu rồng cà rốt với lại mang tây nha mọi người Yeah. Have you tried this? Uh, to, to, be honest, we've only nicked a bit of Peter's before. Paul girls. Odina. Mm. You want to try some? That hot? Yeah, it's spicy, mom. That hot? Uh, do you remember the one, the, the, the coffee shop? The, the, the oh, old, yeah, that yeah. I like. Yeah. yeah, and you can eat with this, try with this, it's yeah. lovely. also. Đó, bây giờ bà sẽ thử uh, cá cá của mình. mình trying to pick something up. Can you spoon? Ah! Yeah. Success! like it? Yeah. Uh, it's, it is quite bitter, right? Coi Peter ăn nè Đã hết cơm rồi Half a spoon bon, Xương là bon đúng không anh? Không Başka şunu da alın şimdi zaten. Be careful, mom. Hmm? I will get you. I'll clean up. Thanks. Right. Thank you, second mine. Oh, don't worry, I'll clean up. I just worry for you because the spoon make you hurt. Yeah, that's okay. Mọi người ơi, bây giờ mình à, cũng ăn cơm cùng với lại cả nhà luôn á Thì mình à, xin kết thúc video tại đây nha à, mọi người yêu mến gia đình mình thì cho mình à, xin một đăng ký một like một xe nha cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình à, trên kênh của mình nha bye bye mọi người